trao cho em trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khuôn cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như làm sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ bông hoa kia mau phai tàn dùng ta tới trên đôi tay em bạn ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phát âm thầm mình em nơi đây với những bông hoa cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cả. nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên này chỉ là một thôi em nay như xăng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ xa anh nghe như trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khuâng cánh chim con mịt mù thầm trời não vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên các nhưng sau đây em quay trở đôi duyên ta đành lối mau phai tàn dùng ta tới trên đôi tay em bạn ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về phát âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh che môi còn mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là môi thôi em nay như xăng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ xa Em nghe như trong tim giàn vỡ Nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói Anh nghe như chim bay đường về đã phắc âm thầm mình Em nơi đây với những bông hoa cánh chim con mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên các nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như xăng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ Cho cho em nụ hồng nụ hồng mong anh như sương mai trong gió em nâng niu kia mau phai tàn dùng ta tới trên đôi tay em bỗng ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo nay chỉ là mộng thôi em nay như sang đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ gian vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như làm sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên không phải sắc những bông hoa kia mau phải tàn dùng ta tới trên đôi tay em bẵng ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như kiếm bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông hoa, cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khoăn cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã uống thôi em ơi duyên ta đành lỡ trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông hoa cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã uống thôi em ơi duyên ta đành lỡ trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lối em nơi đây với những bông khoan cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong này chỉ là mộng thôi em nay như sang đã ua thôi em ơi duyên ta đành lỡ tăng thêm dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông canh chim mỏi còn mịt mù tận trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như làm sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ nâng niu đem hoa về dấu trong hồn mong sao hoa không phải sắc nhưng bông hoa kia mau phải tàn dùng ta tới trên đôi tay em bạn ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh những sao đây quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bông canh chim mồi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về là phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khuâng canh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã uống thôi em ơi duyên ta đành lỡ nâng niu đem hoa về dấu trong hồn mong sao hoa không phải sắc những bông hoa kia mau phai tàn dùng ta tới trên đôi tay em bẵng ra em nghe như trong tim gian lam nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cả anh nhưng sao đây quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ mê như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ tay em bẵng ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phát âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim màu con mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cách nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã uống thôi em ơi duyên ta đành lỡ. xa anh nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khoăn cánh chim con mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên các nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã uống thôi em ơi duyên ta đành lỡ dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về là phật âm thầm mình em nơi đây với những bông hoa cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sao đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo tròn tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ long trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phát âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo tròn tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi em ơi duyên ta đành lỡ. trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ xa Anh nghe như trong tim giàn vỡ Nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói Anh nghe như chim bay đường về là phạc âm thầm mình Em nơi đây với những bông cánh chim con mịt mù thầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã úa thôi present Oh. đôi tay em bỗng ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đã phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim con mịt mù thầm trời não vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên các nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng em nay như xăng đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ bắn ra em nghe như trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông hoa cánh chim màu con mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là một em nay như sang đã ua, thôi em ơi duyên ta đành lỡ bóng giá anh nghe như trong tim dàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đặt phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi em nay như chẳng đã ua thôi em ơi duyên ta đành lỡ giá em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông cánh chim mỏi còn mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên cánh nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim môi duyên xưa dù này chỉ là mồi thôi em nay như chẳng đã ua thôi em ơi duyên ta đành lỡ ta tôi trên đôi tay em bỗng ra em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói anh nghe như chim bay đường về đất phật âm thầm mình em nơi đây với những bông khoai cánh chim con mịt mù tầm trời nào vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên các nhưng sau đây em quay trở về ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong